Chúng ta vào ví dụ số 1. Tính thể tích của một vật thể tròn xoay khi quay mô hình ở những hình vẽ quanh cái trục DF. À, bài toán cho cái mô hình như này. Đấy. Đây là một mô hình trong đó ở phần trên em nhìn này, tam giác AFE đó là một tam giác vuông có một góc A để bằng 30 độ. Còn ở phần dưới đó là hình abcd Hình này là hình vuông. Đấy. Khi ta quay cái cả cái mô hình này quanh cái trục DF. Em hình dung này nó sẽ có hai phần, có phần trên và phần dưới. Thế bây giờ chúng xét từng phần một nào. Quay cả cái mô hình này quanh trục AE thì cái tam giác AEF AFE này quay quanh trục AF nhá. Quay quanh trục AF thì cái tam giác này sẽ tạo thành một cái hình nón. Trong đó AF sẽ là chiều cao còn độ EF sẽ là bán kính của đường tròn đáy thì ta có này cái tam giác này A FE tam giác này là tam giác vuông được chưa quay quanh trục DF quay quanh trục DF thì cũng giống như quay quanh trục AF thôi nhá. Để tạo thành một cái hình nón hình nón này này có đường cao nhá có hai cái thứ quan trọng là đường cao và thứ hai là có bán kính bán kính của đường tròn đáy bán kính đáy đi nhá các em hãy chú ý khi quay quanh cái đường thẳng nào thì đường thẳng ấy sẽ đóng vai trò là đường cao như này đấy đường cao chính là AF còn bán kính đấy, R sẽ bằng uh, ờ, EF đúng không như vậy tính thể tích của nó từ đó ta rút ra thể tích này rút ra V của khối nón bằng 1 phần 3 đúng không 1 phần 3 pi R bình phương H pi này R bình phương R chính là bán kính đáy chính là EF bình phương H là AF được chưa nào chúng chúng ta sẽ thay số sau nhá tiếp theo phần thứ hai là phần ABCD ABCD là hình vuông nhá hình vuông